sâu vẫn chưa thể vơi đâu em nói mình sẽ quên được nhau nhưng anh không thể biết được mất bao lâu so đâu phải mà quên là sẽ quên càng cố quên lòng lại càng nặng thêm đêm đêm với mình trong căn phòng trống hình bóng em theo vào những giấc mộng len lỏi vào trong từng nỗi nhớ xuất hiện trong cả những giấc mơ liệu rằng em có thể dễ dàng quên người con trai đã chọn yêu em dại khờ uh, ờ, tình cảm phai mờ mọi thứ đổ vỡ cứ ngỡ chuyện tình như là mơ chuyện tàu tình duyên ta đã lỡ cũng chỉ toàn là bóng tối bùa vai quanh em sau những đêm mệt nhoài yeah. cô đơn lặng thinh bên trở lại Dường như hình bóng em có đang dần mờ phai Liệu rằng nơi đó em có đang vẫn chờ ai ờ, uh, Trái tim lạnh giá những đêm đông Không còn hy vọng, không còn mong Vì con đường song song, không còn chung lối Không còn chung đôi như ngày xưa Từng dắt nhau qua những ngày u tối Từng cùng hẹn hò những ngày